kính chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh sơ cờ miền Nam của mình và hiện tại à, trước mắt các bạn đây chính là cái bản giao diện logo chính của kênh của mình thì mọi người đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho mình một nút like cũng như ấn được cái kênh ủng hộ mình và mình soi cầu và đưa ra những dự đoán à, cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày là hoàn toàn là miễn phí rồi cho nên tất cả quý ý chị đi qua thì hãy nhớ để lại cho mình một nút like yêu thương cũng như ấn được cái kênh ủng hộ mình các bạn nhé tất cả mọi à, và mọi cái bình luận cũng như những cái lượt like của tất cả mọi người đó là cái niềm động lực tốt nhất để cho mình à, soi lại đường cầu hay để có số đẹp cho giúp ích cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và trước mắt quý chị đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng số số 15 mở thưởng thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2022 à, gồm có ba đài đó là thành à, Đồng Nai, à, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đối với đầu tiên ở đài Đồng Nai thì à, em sẽ điểm qua kết quả của ngày hôm nay đó. Đồng Nai thì à, chúng ta có đầu là con số 08 ạ và đuôi là con số 70 càng 4 và là tổng 7 đúng không ạ? và tới Cần Thơ thì có đầu là con số 74 và đuôi là con số 43 càng 1 và là tổng 7 tiếp tục tổng 7 à, Sóc Trăng thì có đầu là con số 88 ạ và đuôi là con số 54 tổng 9 càng 3 đúng không ạ soi điểm qua à, những con số các đầu lâu thì à, chúng ta có thể thấy từ à, đối, đối với đài đầu nai thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, có đầu số 8 là bị câm đúng không các con lô à, kép thì còn có không không và các con lô hai nháy thì gồm có con số à, 70 được nhân 2 đúng không ạ 70 nhân 2 và à, tới đài à, Cần Thơ thì có đầu không và đầu số 6 là bị câm à, các con lô hai nháy thì à, đài à, Cần Thơ thì không có số nào cả đúng không ạ và tiếp theo thì tới đài Sóc Trăng thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì duy nhất chỉ đầu số 7 bị câm quý chị nhé và à, các con lô hai nháy thì có cốt 58 hai nháy đúng không ạ và kép là không không rồi nhìn chung thì các đầu lô đã về và kết quả đã về thì em cùng đến với cái bản đối, đối chứng đối với kênh của em ngày hôm qua cho tất cả mọi người đúng không ạ đây đúng không ạ em uh, chốt cho tất cả mọi người thì uh, đối với đài đờ đồng nai thì em có chốt um, bao lô 17 71 thì nhìn trên bảng kết quả 17 và 71 thì uh, rất tiếc nó về 16 của anh chị cũng khá là tiếc rồi 17 71 70 đúng không ạ chốt 71 thì nó về 7 10 17, 71 thì nó về 16, 70. Rất là tiếc. Chặt một xíu nữa thôi thì chúng ta đã thành công ở đài Đồng Nai rồi. Và tiếp theo tới đài Cần Thơ thì em có chốt cho tất cả mọi người đó là 04040 ở đài Cần Thơ đúng không ạ? 040 thì à, nhìn xem vào kết quả thì cũng khá là tiếc 0440 thì không có rồi và tới đài Sóc Trăng thì kênh của em thì liên tiếp chuyện ngàn thông đối với trên kênh cho tất cả mọi người rồi thì liệu ngày hôm nay chúng ta có gặt hái thành công hay không quý chị nhé thì mọi người hãy đi qua để lại cho em một nút like cũng như cổ vũ tinh thần cho em để em có động lực tốt nhất chốt cho được con số những cái đường cầu hay cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ ở đây có năm bảy bảy năm thì à, cũng rút tiếp à, năm bảy bảy năm thì cũng, cũng có rồi và quan trọng đó là đầu đuôi đầu đuôi thì em có chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ chín chín sáu sáu sáu sáu ba ba bốn ba ba bốn và à, rất vui mừng chúng ta lại gặt hái được thành công à, còn 43 ở đầu đuôi đúng không ạ ở dài à, đặc biệt của đài Cần Thơ nổ tương bừng con 43 đúng không ạ đấy vậy thì điểm qua kết quả ngày hôm nay thì kênh của chúng ta gặt hái được đầu đuôi thôi quý chị nhé còn à, bao lô cho ba đài thì không à, à thành công rồi và à, em sẽ cố gắng À, ngày càng hoàn thiện hơn và giúp ích cho tất cả mọi người à, để chúng ta tham khảo những con số hàng ngày đúng không ạ và video của em chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì mọi người đi qua thì để lại cho em một like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em tất cả mọi người à, sẽ có những lượt like những lượt xem à, rất nhiều thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đúng không ạ em sẽ cố gắng hơn và ngày hôm nay thì em cũng xin chân thành cảm ơn đó là 3.666 lượt xem của tất cả mọi người cũng như 76 lượt like thì tất cả những cái lời động viên những lời đóng góp của tất cả mọi người thì em luôn luôn ghi nhớ và em sẽ à, cố gắng cố gắng hơn hoàn thiện hơn để xây dựng kênh và em ngày càng tốt hơn để cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ và kết quả đã ra được một lát rồi thì em có ngồi phân tích và nghiên cứu thì em dựa cái đường cầu thì em sẽ bắt cho tất cả mọi người vào à, tham khảo vào ngày mai như sau ạ Ngày mai của chúng ta là ngày thứ năm ngày 22 22 tháng 9 đúng không ạ? 22 tháng 9 9 năm 2022 thì gồm có ba đài đó là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Đối với Tây Ninh thì em sẽ có con lô đó là con số à, 65 và 56. À, An Giang thì em sẽ có con lô 46 và 64 và Bình Thuận thì à, sẽ có lô đó là con 04 và 40 rồi à, đầu đuôi số 32 thì em sẽ bắt cho các anh chị những con số như sau đó là con số 35 à, 36 92 29 và con 93 39 rồi ạ trên đây là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai, ngày 22 tháng 9 năm 2022. Thì à, tất cả mọi số của em dự đoán cũng như đưa ra những đường cầu à, chỉ ra những cái con số cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày thì hoàn toàn là miễn phí. À, cho nên mọi người thì à, nhớ một chút thời gian đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ em để có động lực tốt nhất em à, phấn đấu đưa ra những cái con số có độ chuẩn xác cao giúp ích cho tất cả mọi người để chúng ta mua lô tô hàng ngày đúng không ạ? Và Kênh của em thì chia sẻ hoàn toàn miễn phí rồi, à, cho nên mọi người thì hãy nhớ yêu thương em bằng nút like quý chị nhé. À, kính chúc cho tất cả mọi người chúng ta tiếp tục ngày mai sẽ nối tiếp chuyện thành thông, ta sẽ gặt hái được thành công, à, rực rỡ. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.